Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị đã thông qua phương án chiến dịch Điện Biên Phủ chấp nhận cuộc chiến đấu trận địa đầu tiên. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp được cử làm tư lệnh kiêm chính ủy chiến dịch. Đây là một trận quyết chiến lịch sử nên được cả hai bên chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo. Lần đầu quân đội ta đã sử dụng đến hàng trung đoàn trọng pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 ly. Nhưng quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời vị đại tướng tổng tư lệnh lúc đó mới 44 tuổi là kéo pháo vào lại kéo pháo ra, có nghĩa là chuyển từ phương án chiến dịch đánh nhanh, thắng nhanh thành đánh chắc thắng, tiến chắc. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Thực dân Pháp đã đưa vào đây 16.200 quân, gồm 17 tiểu đoàn, 12 đại đội bộ binh, 3 tiểu đoàn trọng pháo, 105 và 155 ly, hai tiểu đoàn công binh, hai đại đội xe tăng M24. Rồi dần ra, dây thép gai và trận địa được củng cố vững chãi, đã xòe ra như một con nhím thép khổng lồ. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta được lệnh nổ súng tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Suốt 55 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa sầm cơm vắt, máu trộn bùn đen mà gan không núng, trí không mòn đã làm nên một thiên sử vàng cho dân tộc ta. Qua ba giai đoạn tiến công, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ pháo đài thép không thể bị chiến bại, đã bị đập nát và tiêu diệt toàn bộ. Tướng De Castri cùng bộ tham mưu phải đầu hàng. Cách mạng thành công tuy đã 8 năm nhưng cũng đã gần 3.000 ngày đêm, đất nước không hề ngớt tiếng súng xâm lược. Kế hoạch Nava của quân Viễn Trinh bị đảo lộn, thấy bị động của địch đã lộ rõ. Chúng liền nhảy dù vào thung lũng Điện Biên Phủ cách xa căn cứ, hòng tiêu diệt lớn quân chủ lực ta và bảo vệ cho chế độ tay sai Lào. Nhưng điểm hẹn lịch sử đã được định đoạt. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc chiến lược Đông Xuân 53-54 của Đại tướng Nava, xoay chuyển mau lẹ cục diện chiến tranh, tác động mạnh đến chính sách xâm lược ở chính quốc, tạo đà và thế cho thắng lợi ngoại giao của ta. Thực tế là chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh chìm hẳn con tàu thực dân Pháp Mà càng mãi mãi sau này nhìn từ xa các phía lại mới thấy hết hào quang trói lọi của Điện Biên Phủ Một ngày sau khi thất thủ Điện Biên Phủ Hội nghị Geneva về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương khai mạc Thứ trưởng Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt chính phủ ta ký vào bản hiệp định Geneva đem lại hòa bình cho ba nước ở bán đảo Đông Dương lời thề năm xưa của quyết tử quân Hà Nội đã thành hiện thực, hẹn ngày về thủ đô. Một cuộc chiến tranh nhân dân nối tiếp truyền thống bạch đằng hàm tử trương dương, chi lăng vạn kiếp của các đấng tiên liệt đã làm cho đối phương mạnh hơn hẳn hàng trăm lần, đã phải thay đổi thủ tướng tới 20 lần, 7 vị cao ủy, 8 tổng tư lệnh mà kết cục là thất bại thảm hại. Trong một ngày tràn ngập nắng thu và rực rỡ cờ hoa năm ấy, nhân dân ta vui sướng đến trào nước mắt, đón những đứa con yêu chiến thắng trở về. Để rồi một thập kỷ sau lại tiễn đưa con em họ tiếp tục cuộc trường chinh